Vâng, chào tất cả anh em nhé Hôm nay tôi lại tiếp tục giới thiệu với anh em về cái bộ ờ, sản phẩm chơi tài xỉu nó nói không phải là không tang thì nó không đúng nó gọi là trốn tang trốn tang như nào bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem Bây anh em biết đấy, về cái bộ sản phẩm chơi ờ, nhất lục Ờ, là báo dung một mặt ấy thì nó hiệu quả như thế nào đúng không bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem và trong ờ, cái thời gian ờ, test ấy, thì cuối clip tôi sẽ hướng dẫn anh em về cách chỉnh tần số sóng và cách tăng cái lượng pin cho anh em đây nó là cái cục 500 này tôi sẽ dùng cái bộ này đây nó là kim loại Đó. dính luôn đúng không ạ Cụm 500 trắng như anh em biết đấy, 500 trắng thì thật sự nó rất khỏe đúng không? Không hít dĩa nắp cũng thế, hoàn toàn không hít không dính như cả. Có là nó hít luôn, luôn dính luôn đúng không? Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem này. Đó, như thế này. Đây là cục báo dung này. Mình chỉ cần để trong người thôi rung ờ, rất nhẹ nhá anh em gần như không nghe tiếng gì này. đó không nghe tiếng gì luôn nhá như tiếng này đánh gì mình đánh tài xỉu à, xin lỗi tài lục đó 356 này tiếng này tiếp tục đánh tài lục này hai con lục liền nhá vẫn là tài lục này vẫn là 26 đánh xỉu nhưng mà đánh ít tiền thôi nhá đó sai thế này vì lục không lên tiếng này Vậy vâng, là anh xỉu Ít tiền thôi Bây giờ đánh xỉu Hoặc là không đánh Đó Vì lục không lên Vẫn là đánh lục à, đánh xỉu này một một ba Đó như thế này Có bao nhiêu tiền dồn vắt hết vào mặt à, lục Và đánh thêm cửa tài Ví dụ anh em có tầm khoảng 50 triệu Đánh hết vào mặt lục Và đánh à, đánh vào màn lục xong xong đó đánh vào tài đánh ít tiền thôi đó lục tài nhá đánh xỉu hoặc là đánh không đánh đó tốt nhất là những cái tiếng không có dung thì anh em không nên đánh đây đánh xỉu ấy hoặc là không đánh như tôi tôi bỏ không đánh đó. lên xỉu không đánh kết một tiếng thôi là chuẩn như tiếng này có bao nhiêu tiền dồn hết vào mặt lục và đánh xỉu à xin lỗi đánh tài tài lục đó ba con lục nhá vẫn là tài lục này xỉu một hai năm đánh xỉu hoặc là không đánh nhé đó một một ba à một một năm tài lục tiếp tục đánh dồn hết vào mặt à, lục và đánh tài thêm kèm thêm đúng chưa hai bốn sáu nhá xỉu hoặc là không đánh đó tài lộc này như tiếng này vừa rồi tiếng này nó rung này chập chờn thế này mình không nên đánh làm gì cả đó nó rung dài hãy đánh đấy như tiếng này tiếng này dòng tí trước này chập chờn này anh nhìn anh em nhìn cái đèn và nhịp rung của nó này tiếng này bỏ không đánh đúng không như tiếng này anh em đánh gì bạn nó xỉu không alo ờ ờ ờ đó alo alo vâng cho dạ, hỏi à, em có thông tin à, em muốn hỏi em về cái bên cái cái cách vận chuyển là là học à, học của à, của ai à, cái cái gì anh nhỉ gia phạm các bạn tại hiểu anh và học rồi ghét rồi rồi cái đó cái hột à, anh à, cái nắp à cái nắp xoay xuyên đúng không ạ à, cái nắp mà đấy à, tay cổ tay tay tay à, à rồi rồi rồi rồi ok à, cái đấy nó dễ đơn giản em anh hoàn toàn không tang anh ơi nó là nắp bình thường và em sẽ dùng một cái thiết bị soi em sẽ soi xuyên qua cái nắp đó hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ dĩa trợ em chỉ cần em đưa một ờ, chỉ cần một cái nắp thôi cái nắp của anh là, là, là cái nắp đó là cái nắp cái nắp uh, ờ, mẫu ờ, mà nắp uh, cống đồng ruộng mà mình cắt ra đó không cái cống một xị ạ à rồi cái đó là do bên anh làm đấy dạ vâng đúng rồi và bây giờ anh làm tay cái làm tay em ạ à, cái tay cái tay cái thì quá nhiều đồ cho anh làm cho cho cho anh uh, kiếm tiền nói chung là nó dễ lắm nhưng mà anh mà muốn tìm mấy mấy cái đồ này thì anh cứ qua Sài Gòn xong rồi gọi cho em em đưa đến tận ờ, cửa hàng chỗ cơ sở của em em test đồ và thử đồ cho anh cái năm cao cái năm cao bao nhiêu tiền ờ, cái <clears throat> báo giá này lát nữa em báo giá cho anh cái bộ đấy thì nói chung là nó nếu mà anh làm tay cái thì quá nhiều đồ để cho anh chơi hột trợ anh mang nếu mà anh không không tin anh có thể anh mang hột của anh đến này đó, à. kể cả anh có dùng hột điều khiển hay là hột ừ, bảo dung các thứ em không quan trọng cái hột dĩa em cũng không quan trọng em chỉ cần mỗi cái nắp vào em có thể em chơi được có là cái nắp à anh ừ. cái nắp thì nó chỉ là một phần thôi nhưng mà quan trọng là cái máy soi chủ yếu nó ở cái máy soi xuyên thôi có cái máy ghiền nữa hả? Đúng rồi, một cái máy để soi qua. Còn cái nắp nó chỉ là cái cái phụ. À, Đây. Vâng. Cái đó là Vâng, phải nắp về kèm theo máy nhỉ. À, rồi cái đó là mình xoay cổ tay hay sao? Đúng rồi, đúng rồi nhìn xoay cổ tay cái là nhìn thấy được. Xoay xoay mạnh thì nó nó nó nó, nó dễ tay Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi mà cái độ chính xác nó là khoảng mấy mấy chục phần trăm cái đấy chính xác của nó thì em khẳng định là đến 95 phần trăm 100 phần trăm em không dám khẳng định nhưng mà 95 phần trăm là chắc chắn tại vì tôi cũng ờ, lên Sài Gòn có lấy đồ cũng nhiều lắm mà vâng. chưa có uh, tham khảo qua anh tại vì tôi cũng hỏi tôi thật có gì được thì chắc một hai ngày nữa tôi lên Sài Gòn rồi tôi có Zalo anh em giao luôn. Dạ vâng, anh cứ qua Sài Gòn thì anh gọi cho em, qua số này cho em. Anh em mình Rồi. ngồi ờ, cà phê cà pháo không được thì anh cảm thấy mà ví dụ lấy được thì lấy không lấy được thì ờ, anh mình ngồi cà phê giao lưu có gì đâu em thì tính em thoải mái lắm tại ờ, tại tôi đi xe nhà lên đó à vâng ngoài lên nhà lấy đồ rồi dạ vâng vâng bây giờ anh báo cho tôi chính xác là cái nắp nó khoảng bao nhiêu anh chờ em chút em để em, em à, lát nữa mấy phút nữa em gọi lại cho anh Rồi, ờ, ok vâng vâng à, xin lỗi anh em nhé vừa khách gọi nên Đấy, làm dở cái video của anh em đây bây giờ đây là cái như tôi vừa nói cuối clip ấy, tôi sẽ hướng dẫn anh em về cách chỉnh à, pin này sóng này anh em nhìn này ở đây à. đó. nó có một cái gọi giống như ở ốc vít đấy nhá nếu mà khi nào máy nó khoảng cách của nó thường thường là được khoảng hơn 1 mét 1 mét đến 1 mét 2 khi nào ấy lượng pin trong này hết anh em chỉ cần kích cái dòng lên này kích lên một tí một xíu thôi nhá xong anh em lắp thì nó sẽ vẫn báo cho mình còn nếu mà khi nào ờ, ngồi ở xa quá mà không chơi được ấy mà nó không báo rung ấy, hoặc là báo không chuẩn ấy anh em sẽ ngồi gần lại một chút nữa còn khi nào mà ờ, ngồi gần quá rồi mà không thể pin của nó không thể đủ để cung cấp cho cái máy này thì anh em nhích cái này lên một chút chút chút thôi đó như này đấy rất đơn giản đấy móng, móng tay bạn là xong như cái máy này của tôi thì nó là pin thì còn nhiều nên tôi không cần phải kích lên đó, một cái mẹo rất đơn giản vừa tiết kiệm tiền cho anh em nhé mà lại chơi lại hiệu quả cái cách này thì tôi nghĩ là cũng chưa ai ờ, hướng dẫn cho anh em đấy thì ờ, đó là vừa rồi tôi hướng dẫn về cái cách sử dụng và cách ờ, chơi cái ờ, bộ máy báo dung nhất lục hay gọi là còn gọi là báo dung một mặt thì anh em nào có nhu cầu tư vấn liên hệ có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé hoặc là vào Google hoặc là vào YouTube anh em có thể gõ từ từ Hùng Tài Xỉu thì nó sẽ ra luôn cái kênh của tôi anh em khi vào xem thì nhớ đăng ký ở cái góc phải của màn hình ấy có cái nút đăng ký màu đỏ ấy. anh em nhớ bấm vào đó và đăng ký kênh để à, biết những sản phẩm mới nhất vâng, xin à, cảm ơn anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em